Chọn danh mục nhà trường đã tạo. Chọn khối. Chọn môn học, giáo viên chủ nhiệm. Chọn phòng học online. Tự động duyệt học sinh vào lớp. Cho phép học sinh đăng ký tự do, chọn có hoặc không. Thiết lập ngày bắt đầu và kết thúc khóa học. Thiết lập ngày đăng ký và kết thúc đăng ký. Nhập nội quy lớp học trực tuyến. Lưu lại cấu hình khóa học. Chọn tab đề cương, Thêm mới. Nhập tên môn học. Thêm mới chương mục. Thêm tên chương mục thành công. Thêm giáo viên vào phòng học. Chọn chức năng. Thêm từ danh sách người dùng. Chọn giáo viên được phân công giảng dạy hoặc chọn tất cả, sau đó lưu lại. thêm học sinh vào phòng học, chọn chức năng. Thêm từ danh sách người dùng. Chọn khối, lớp, học sinh và tìm kiếm. Chọn học sinh hoặc chọn tất cả, sau đó lưu lại. hệ thống thông báo thêm học sinh thành công. Nếu có học viên đăng ký khóa học đang trạng thái chờ duyệt. Chọn chức năng sửa. Sau khi duyệt cho phép học viên vào lớp, chọn lưu lại. Hệ thống cập nhật học viên vào lớp thành công. Sau khi tạo lớp học thành công, giáo viên tạo nhóm chat để thảo luận cùng học sinh, theo các nhóm đã phân chia theo danh sách lớp. Chọn thao tác. Quản lý phòng chat. Thêm mới chat room. Đặt tên nhóm lớp. Chọn chức năng. Tạo chat room với tất cả thành viên trong khóa học. Tạo nhóm chat thành công. Thêm mới nhóm chat khác. Đặt tên nhóm. Thêm thành viên. Chọn chức năng. Tạo chat room với các thành viên đã chọn